à, không cho ăn đâu đúng mà ăn mấy cái này hết đi ăn đi nhá ừ làm đi nào chứ sao đi ừ không đi nào làm gì nào không ăn không ờ Ngon luôn Đó Còn lâu bên cho Lên Lên nè Đây Đây Đây Đây này Tí nữa cắt móng chân cho nhá Móng chân dài lắm rồi Móng tay dài lắm rồi À rồi Đây này <laughs> đây, đây ăn không đây này con rồi, con tôi con tôi con ngắm tôi về con đi tôi ờ cứ sao à mình ok kia không hiểu như sao về đây về đây ở đây uhm, à mấy mi vô đợi nha 아무 음. 음. 음. lắm cảm lên cảm nào cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn à có ăn không ăn thôi ăn luôn đó ngon lắm ừ. Ừ. <laughs> à. đây ngon đi bật điện gái, đi bật điện nhé <laughs> đây ghi cơm đó ăn đi ăn đi ngon lắm Chồng. <laughs> ngủ đi nằm nào nằm nào ừ, ừ. ừ.